ngày sách cặp doanh nhân và đêm cấm đốc hóa thần gaming xin chào anh em chào mừng anh em trở lại với kênh youtube của viettech 88 Vậy giờ từ xưa đến nay luôn được cộng đồng game thủ trên toàn thế giới biết đến như là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị ngoại vi có các hệ thống chơi game mạnh mẽ phục vụ cho anh em game thủ tuy nhiên khi Razer Playsteel ra đời nó là một trong những sản phẩm đi đầu trong chiến lược kinh doanh đánh vào phân khúc những doanh nhân thích chơi game hoặc những người thích thiết kế vô cùng ngầu của Razer và mới đây ở phiên bản 2018 này, Razer đã đưa Blacksteel quay trở lại với nhiều thay đổi. Hệ mới của Blacksteel có nhiều nâng cấp đáng giá và mang đến cho người dùng những trải nghiệm vô cùng thú vị. Với chiếc máy này thì đã có có lẽ đã có nhiều anh em review chi tiết về nó rồi. Nên hôm nay mình sẽ chỉ điểm lại cho những anh em đã, đang và sẽ quan tâm đến chiếc Razer Blacksteel 2018 này một vài điểm lưu ý như sau. Về thiết kế của máy, trên tay mình đây đang là chiếc Razer Playsteel 2018 với logo rắn ba đầu, màu xanh và rất nổi bật, không thể lẫn vào đâu được. Không gì có thể phủ nhận được rằng Playsteel là một chiếc laptop tuyệt đẹp. Nó được cấu tạo bởi lớp vỏ nhôm máy bay series 7000, được bao phủ một lớp màu đen bóng huyền bí, các góc bo tròn lịch lãm và độ mỏng đáng mơ ước. Máy chỉ mỏng có 12,8mm và nặng 1,35kg. Về màn hình, Màn hình cũng là một điểm rất đáng khen ngợi của chiếc Playsteel 2018. Trước đây, Playsteel thường bị phàn nàn bởi vì nó có viền màn hình quá dày, khiến cho chiếc máy trở nên kém tinh tế và có phần hơi cục mịch, lạc hậu. Tuy nhiên, Razer đã lắng nghe ý kiến của người dùng và đem đến cho chúng ta một màn hình với viền benzen mỏng hơn, khiến chiếc máy trở nên sang trọng và cuốn hút hơn rất nhiều. Razer đã tối ưu hơn giúp tăng không gian hiển thị mà không làm tăng kích thước máy. Cụ thể, ở phiên bản này, màn hình đã được tăng lên 13,3 inch so với kích thước cũ là 12,5 inch mà không làm tăng kích thước máy. Màn hình của Blacksteel 2018 là loại màn hình ISO Quad HD có độ phân giải lên đến 3200 x 1800 pixel, hỗ trợ cảm ứng đa điểm. Độ phân giải hiển thị cực tốt lên đến 276 ppi. Tất cả các tiêu chuẩn về độ sáng, độ bão hòa và màu hay độ tương phản, tần số quét đều được mô tả rất chính xác trên màn hình của Blacksteel. Cụ thể, chúng ta có tỷ lệ bao phủ màu là 99% sgpa 78% Adobe RGB, độ sáng 280 nit, tần số quét 70Hz. Với độ sáng cao và khả năng thể hiện màu sắc trung thực, Razer Bastille mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho việc xem phim, chỉnh sửa ảnh hay là cả chơi game. Theo mình đánh giá thì có lẽ nó là chiếc Ultrabook có màn hình cho chất lượng hình ảnh và trải nghiệm tốt nhất trong phân khúc. Ngoài ra thì màn hình cảm ứng đa điểm tương đối nhạy cũng hỗ trợ tốt cho việc uh, lướt web uh, những công việc văn phòng tuy nhiên nó lại là màn hình gương nên rất dễ bám vân tay cũng như là cái khả năng làm việc ở nơi có cường độ ánh sáng cao chưa thực sự tốt về khả năng kết nối cũng giống như các máy ăn treo búp khác Playstore 2018 được Razer tính toán và tinh giản các cổng kết nối nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các nhu cầu cần thiết ở cạnh phải có một cổng USB 3.0 một cổng HDMI 2.0 các bạn lưu ý nhé đây là cổng HDMI 2.0 tức là nó sẽ cho băng thông truyền tải lên đến 14 GB trên giây và xuất hình ảnh 4K lên đến 60 Hz. Bên cạnh trái của Black Steel được trang bị một cổng USB 3.0 màu xanh lá, một jack 3.5 và một cổng USB Type-C kiêm sạc và hỗ trợ Thunderbolt 3. Và đây đây đây đây, chính cái lỗ này đây, chính cái lỗ này là nơi sẽ hứa hẹn đem lại cho anh em những khoái cảm, những trải nghiệm vô cùng thú vị khi anh em kết nối nó cùng với eGPU hoặc Razer Core giúp anh em thỏa sức tung hoành các tựa game mới nhất. Wi-Fi và Bluetooth ở phiên bản này cũng đã được nâng cấp lên chuẩn mới nhất. Ngoài ra thì ở mặt sau của Razer Playsteel bao gồm hai khe có nhiệm vụ cho phép không khí lưu thông vào máy và khi quạt tản nhiệt hoạt động thì nó sẽ đẩy không khí qua hai hốc tản nhiệt được giấu khéo léo ở dưới bản lề của máy. Một tính năng khác cũng rất đáng chú ý trên Blacksteel là công nghệ âm thanh Dolby Digital kết hợp cùng với dàn loa kép được thiết kế nằm đối xứng ngay cạnh bàn phím, mang lại chất lượng âm thanh rất tốt. Hệ thống đèn bàn phím Razer Blade Steel 2018 vẫn mang trên mình hệ thống đèn bàn phím chroma với các phím LED RGB có khả năng tùy chỉnh độc đáo lên đến 16,8 triệu màu. Phần mềm Synapse của Razer giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh và thiết lập các hiệu ứng ánh sáng khác nhau cho từng phím hoặc cả bàn phím. Bây giờ mình sẽ thử qua cho anh em xem nhé. Và để thực hiện được những hiệu ứng này, anh em cần phải cài phần mềm Synapse của Razer. Link down phần mềm Synapse anh em có thể thấy ở dưới phần miêu tả. Tuy nhiên thì có vẻ như Razer đã thiên vị cho phiên bản màu đen hơn vì họ chỉ trang bị cho một phiên bản Black phím LED 16,8 triệu màu và logo Razer phát sáng. Còn đối với phiên bản Gunmetal thì bàn phím chỉ có màu trắng và logo không phát sáng. Ngoài ra thì phần top top trên Blitz 2018 có kích thước vừa phải cảm giác di chuyển ở mức rất tốt do đã được laser thêm một miếng kính lên bề mặt tát phát cho độ nhạy và chính xác cao. Thực hiện các lệnh tác vụ đa chạm của Windows 10 cũng rất mượt mà. Phiên bản Razer Steel 2018 có cấu hình bao gồm bộ vi xử lý Intel Core i7 8550U, các đồ họa tích hợp Intel HD Graphics 620, dung lượng RAM 16GB LP DDR3 và sử dụng ổ cứng SSD M2 512GB cho khả năng thực hiện các tác vụ văn phòng và giải trí tương đối tốt thời lượng pin cũng được tối ưu và cải thiện đáng kể mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi mình nhận ra đây là một chiếc laptop nhắm vào phân khúc doanh nhân tuy nhiên mình lại chưa thấy nó được trang bị những công cụ bảo mật tối ưu nhất như vân tay chẳng hạn Tổng kết lại thì với PlayStation 2018, Razer đã đem lại cho chúng ta một phiên bản bình hơi cũ nhưng là rượu mới và rất nhiều những cải tiến có giá trị. Thiết kế nhôm nguyên khối sang trọng, màn hình ISO chất lượng cao, viền benzen mỏng Đèn bàn phím độc đáo cùng khả năng mở rộng cấu hình cùng với Razer Core hoặc eGPU. Tuy nhiên, mức giá lại chỉ dành cho những doanh nhân hoặc những anh em sinh viên đến từ Dubai. Những anh em sinh viên đến từ Dubai. Đó là những điểm đáng chú ý nhất của mẫu Ultrabook Pestil 2018 đến từ nhà sản xuất gaming chuyên nghiệp Razer và hiện đang được bày bán ở hệ thống showroom của Viettech 88 Hà Nội với mức giá khoảng 35 triệu đồng. Còn anh em, anh em thấy sao? Hãy để lại ý kiến của anh em ở dưới phần comment của video này nhé. À còn nữa, nếu anh em thấy video này hữu ích thì hãy đừng tiếc một like cũng như subscribe để nhận được thông tin về những video tiếp theo của bọn mình. Còn bây giờ, mình phải đi cày tiếp đây. Tạm biệt anh em.